rồi mình sẽ gặp nhau lúc nước mắt tan đi trong đêm khuya rồi mình sẽ gặp nhau lúc ánh nắng thay cơn mưa cất lời rồi mình sẽ gặp nhau vì